Bạn muốn ăn xúc xích nhưng bạn lại dùng sức để giật nó ra Và thì không được Rồi bạn dùng răng để cắn nó Nhưng cũng không được Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn bạn Đầu tiên, bạn cầm cái xúc xích lên Lấy cái kéo Cắt cái đầu xúc xích ra Và bạn vuốt cái xúc xích lên Vuốt thật mạnh Mạnh nữa Cho nó thòi ra Há to to mồm, cắn một miếng Nhom nhom nhom nhom nhom nhom Nuốt chửng như vậy là thành công rồi Ok